không biết quê ta ở hướng nào mong về đường cũ nèo chim bao nửa đêm tỉnh giấc thầm rơi lệ thương nhà nhớ nước à, già về thăm đất mẹ Đường về mưa bay răng mắc lối đi Còn tìm đâu xanh xanh hoa có Tìm đâu đêm đêm trăng to Tìm đâu tiếng ru vào nỗi còn tìm đâu tìm đâu mái nhà còn tìm đâu ngôi trường cũ mến yêu còn tìm đâu mây buông tóc xóa tìm đâu em thơ nhỏ nhỏ tìm đâu tuyết sương mẹ già đường xưa muôn lối biết đi tìm đâu ngày thơ lặng nhìn mưa mưa rơi nước nở mây trắng say thành buồn dâng dâng lên ngất trời ngày thơ ơi đã qua mất rồi còn niềm tin trong lòng vẫn nở hoa còn dịu nhau trong cơn mưa gió chiều nhau trong cơn sóng bão dịu nhau dắt nhau vào đời ngày nào về thăm đất mẹ Đường về mưa bay rặng mắc lối đi Còn tìm đâu xanh xanh hoa có Tìm đâu đêm đêm trắng to Tìm đâu tiếng ru vào nỗi còn tìm đâu tìm đâu mãi nhà còn tìm đâu ngôi trường cũ mến yêu còn tìm đâu mây buông tóc gió tìm đâu em thơ nhỏ nhỏ tìm đâu tuyết sương mẹ già lặng nhìn mưa mưa rơi nước nở mây trắng say thành buồn dâng dâng lên ngất trời ngày thơ ơi đã qua mất rồi còn niềm tin trong lòng vẫn nở hoa còn dịu nhau trong cơn mưa gió dịu nhau trong cơn giông bão dịu nhau dắt nhau vào đời còn dịu nhau trong cơn mưa gió dịu nhau trong cơn giông bão

屁屁。